Anh từng oán trách em rất nhiều Sao ngày anh bỏ anh trong cô liêu Anh từng nói với em rất nặng lời Sao ngày anh bỏ anh ôm chơi vơi Giờ lớn hơn anh mời hiểu Ai cũng muốn cuộc sống không lo toan Vì ấy lúc anh qua xoa Anh nào dám gợi phản cho em mang sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời là bản thân anh còn chưa lo được nỗi giờ đây anh đã tôi không dám tin tương lai anh thay đổi giờ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời trách em rất nhiều Sao ngày ấy bỏ anh trông cô liêu Anh từng nói với em rất nặng lời Sao ngày ấy bỏ anh ôm chơi vơi Giờ lớn hơn anh mới hiểu Ai cũng muốn cuộc sống không lo toan Vì ấy lúc anh qua xoan Anh không dám gửi phận cho em mang sai lầm lớn nhất may mắn trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi là muốn áp ôm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nỗi giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi chỉ không có em nên anh đau người không dám tin tương lai anh thay đổi giờ theo bước em anh sẽ đớn đau cuộc đời sai lầm lớn nhất anh mắc trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nói giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi chỉ không có người không dám tin tương lai anh thay đổi sợ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời